chào các bạn đến với kênh Hiếu Lan TV thì à, cũng còn có khoảng à, trên trăm ngày nữa là chúng ta lại à, đến đón Tết Nguyên Đán rồi các bạn ạ trong các clip trước mình đã làm các cái clip là kích cho cái cây hoa lan kẹp Đấy. là cây lan huệ này nó ra hoa đúng Tết ngày nay mình sẽ tiến hành là nhổ các cái củ lan kẹp này lên để mình ngủ cho nó sau đó cách Tết khoảng 40 45 ngày mình trồng lại chết hoa đây các bạn nhé thì đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bỏ cây chậu ra à, đây và chúng ta cũng giống như năm trước mình làm đây chúng ta tách các cái củ ra rồi chúng ta mang chúng ta cắt hết cây rễ này thì chúng ta treo Đấy. nhưng mà sau khi mình uh, treo lên ấy, thì các cái lá này nó sẽ bị héo và nó không ấy nó thối dần thối dần thì đến uh, cách tết là 40 45 ngày mình trồng lại nhưng tỷ lệ nó cũng chỉ đạt được khoảng 40 trăm nên trong cái năm nay mình đã học hỏi một số bạn thì mình thấy ờ, nó cũng có lý đó là chúng ta sẽ cho nó ngủ đông tại vì các bạn để ý các bạn nếu các bạn mua cái hoa ly các bạn trồng đấy các bạn thấy là họ đều cho vào trong cái nhà lạnh nhà lạnh để gì để cho cái à, phần củ nó ngủ đông nó không phát triển nữa thì nó sẽ phân hóa ra cái mầm hoa đấy là cái rất hay ở đây các cái củ chúng ta nhổ lên này chúng ta sẽ cắt hết cây rễ nó lên các bạn nha à, chúng ta cắt xuống các bạn nha các trụ này ta cắt luôn cả cái phần lá đấy cái này à, một số bạn góp ý mình là cắt lá này đi thì nó chắc chắn ra hoa sẽ cao hơn mình thấy cũng có lý tại vì mình thấy một số cái củ mà họ nhổ như này họ bứt ngoài đường ấy thì nó không còn cái lá này này thì ra họ hầu như vậy ra hoa đấy chúng ta cắt hết đi đấy, chúng ta cắt đi nhá ta cứ ờ, cắt mạnh tay các bạn nhé không sợ đối với các củ nhỏ này này các củ nhỏ này mà chúng ta định trồng lại chúng ta cũng cắt như vậy các bạn nhé chúng ta trồng lại thì nó sẽ lên mạnh hơn chứ chúng ta đừng có ờ, để nguyên như rễ với cả cái lá này làm gì các bạn nhé vì cái này nó nguyên tắc là giống của hành khi mà nó ờ, chủ như này thì nó phát triển ra cái rễ mới mà lá mới thì nó lên sẽ khỏe hơn đây thì các cái củ mà nhổ ngoài vườn về đấy nhé ngoài vườn dưới đất ấy ta cũng tiến hành cắt như vậy bạn trong chậu chúng ta cắt thế mà của chúng ta trồng ngoài đất tiếp cũng chúng ta cũng cắt thế. ta chọn các củ sai to thì chắc chắn là nó sẽ ờ, ra hoa tỷ lệ cao hơn đấy thì đây là các cái củ đã tỉa xong rồi các bạn nhé thì sau khi mà các bạn tỉa xong ấy đối với những các bạn ở miền Bắc thì mùa này đang là mùa rét nhé thì chúng ta chỉ cần ờ, để vào một cái sọt này, hoặc một cái chỗ nào đó các bạn để vào cái nơi mát nhé mát mà hầu như là không có ánh nắng mặt trời các bạn nhé chúng ta sẽ cứ để cho nó khô nó khô tự nhiên này đấy nó khô kệ nó thôi đấy, chúng ta cứ để vào nơi mát khô tự nhiên sau đó là cách Tết là 40 45 ngày thì chúng ta tiến hành trồng lại thì trong cái khoảng khi nào trồng lại thì mình sẽ ra clip tiếp theo đây cái phần 1 là phần ờ, chúng ta cắt cái củ và chúng ta mang đi ủ các bạn nhá Đấy, nên một số bạn ở vùng khác nó không có lạnh thì chúng ta tiến hành à, chúng ta gói vào các cái giấy báo này các bạn này Đấy, nếu ở vùng khác ví dụ như là các bạn ở trong miền Nam thì chúng ta phải gói cái củ này vào giấy báo này Đấy, giấy báo Đấy, xong các bạn cho vào trong cái ngăn mát của cái tủ lạnh và cũng tách Tết là 40 45 ngày chúng ta mang ra trồng lại chúng ta mở cái này ra chúng ta trồng lại nhá Đấy, còn ở ngoài Bắc thì nhiệt độ giờ đang rất là mát đều ở dưới 20 độ hết rồi Đấy, nhiệt độ mát nên là nó lạnh tự nhiên rồi không cần phải ờ, cho vào ngăn mát nữa Đấy. thì các bạn để ý các cái uh, container hoa ly đấy, nhập khẩu ấy, họ đều cho vào các cái soạt như này và họ phủ các cái mùn mùn lên phân bò hoặc là sơ dừa đấy họ phủ lên và họ cho vào trong cái container lạnh như thứ đấy thì cái đấy chính là kích hoa cho nó ra hoa các bạn Đấy, thì bây giờ là ngoài mình đang rất là mát lạnh rồi nên mình không cần phải cái thao tác đấy nữa mà mình chỉ việc uh, cho vào cái chỗ này rồi để vào nơi không bị mưa và không có ánh nắng mặt trời trong vòng uh, từ giờ đến uh, cách Tết 45 ngày tức là bây giờ một còn uh, 100 ngày nữa Tết thì 60 ngày nữa mình sẽ tiến hành uh, trồng lại các bạn nhé tức là ủ nó trên một tháng đấy gần hai tháng đấy thì clip của mình uh, xin uh, tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong ờ, các cái clip tiếp theo về cái cách ờ, kích cho cái củ hoa ly hoa la kèn này nó ra hoa đúng tết Đấy. các bạn hãy ấn ờ, nút like subscribe và chia sẻ cho kênh Hiếu Lan TV và hy vọng trong cái năm nay mình sẽ có nhiều cái củ la kèn củ lan huệ này để, để chơi tết thì cái củ này ra là cái màu đỏ nó rất là đẹp